Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2022. Phần 1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Năm 2021, công ty điện lực Hưng Yên đã luôn nhận được sự chỉ đạo quan tâm của Tổng công ty, Ủy ban nhân dân các cấp, các sở ngành cùng với sự đoàn kết phấn đấu của cán bộ nhân viên và sự chỉ đạo kịp thời sát sao của ban lãnh đạo công ty. Năm 2021, công ty đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Một lớn về công tác kinh doanh điện năng, trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng công ty vẫn hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, luôn thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện liên tục, đầy đủ, có chất lượng và kịp thời cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Sản lượng điện thương phẩm của công ty vượt kế hoạch tổng công ty giao đạt 5 tỷ 80,85 triệu kWh, tăng trưởng 11,39% so với năm 2020, cao hơn 0,95% so với mức tăng trưởng của năm 2020. Chỉ tiêu tổn thất điện năng thực hiện là 3,24%, thấp hơn 0,23% so với kế hoạch tổng công ty giao và giảm 0,22% so với năm 2020. Giá bán điện bình quân đạt 1.779,87 đồng trên 1 kWh, tăng 52,61 đồng trên 1 kWh so với năm 2020. Trong năm 2021, công ty thực hiện hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho 146 khách hàng với số tiền điện hỗ trợ là 4,44 tỷ đồng, dẫn đến giá bán điện bình quân giảm 0,87 đồng trên 1 kWh so với khả năng thực tế thực hiện là 1.780,75 đồng tỷ lệ thu nộp năm 2021 đạt 100%, nộp tiền điện về EVN NPC đạt 100% kế hoạch. Năm 2021, phát triển mới 10.369 khách hàng, công ty hiện đang quản lý 457.044 hợp đồng, tăng 7.774 hợp đồng so với năm 2020. Trong năm, công ty đã tổ chức thay được 157.326 phương tiện đo đếm và không có phương tiện đo quá hạn kiểm định vận hành trên lưới, Cụ thể, thực hiện thay được 137.446 công tơ một pha, đạt 254,36% kế hoạch NPC giao. 18.683 công tơ ba pha, đạt 110,89% kế hoạch giao. Và 963 quả TI, đạt 118,87% kế hoạch công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện đã thực hiện kiểm tra được tổng số 40.123 lượt biên bản các loại, trong đó kiểm tra đêm 344 lần, tăng 3.912 lượt biên bản so với cùng kỳ năm 2020. Qua công tác kiểm tra sử dụng điện đã phát hiện và xử lý 1.158 vụ vi phạm sử dụng điện, tăng 122 trường hợp so với năm 2020, truy thu 1,661 tỷ đồng, phạt vi phạm hợp đồng 122,03 triệu đồng. Nhằm tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty đã thực hiện nhiều chương trình và giải pháp thiết thực và hiệu quả như xây dựng chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng bảng chấm điểm và tổ chức chấm điểm hài lòng khách hàng tại các điện lực, thực hiện lộ trình số hóa hợp đồng dịch vụ điện, tăng cường tiếp nhận yêu cầu dịch vụ qua các kênh trực tuyến như qua website chăm sóc khách hàng, cổng dịch vụ công quốc gia, Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện nhiều hoạt động tri ân khách hàng như gửi thư tri ân, sửa chữa, thay mới và lắp đặt miễn phí đường dây, đèn LED cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ 100% nhân công lắp đặt dây sau công tơ cho các khách hàng cấp điện mới là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tổ chức tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng qua trung tâm chăm sóc khách hàng luôn được công ty quan tâm chú trọng. Năm 2021, tổng số cuộc gọi khách hàng lên tổng đài là 101.237 cuộc gọi, tăng 10,86% so với năm 2020. Trong đó, trung tâm tiếp nhận và xử lý 34.064 yêu cầu, chiếm tỷ lệ 33,65%, công ty tiếp nhận và xử lý dứt điểm 67.173 phiếu yêu cầu, chiếm tỷ lệ 66,35%. Năm 2021, công ty phát triển thêm 1.664 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng qua Zalo so với năm 2020. Tổng số khách hàng đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo là 250.736 khách hàng, chiếm 54,86% số lượng khách hàng hiện đang quản lý gửi 7 triệu 309.109 tin nhắn chăm sóc khách hàng qua Zalo, tiết kiệm 2,14 tỷ đồng chi phí tin nhắn hai lớn về công tác quản lý kỹ thuật, vận hành và an toàn vệ sinh lao động. Năm 2021, công ty cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp, các hoạt động chính trị xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công ty đã cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các ngày lễ, Tết, sản xuất nông nghiệp, phòng chống bão úng, các kỳ thi trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh công ty thực hiện đạt 7 trên 7 chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện tổng công ty giao. Trong năm 2021, công ty xảy ra một vụ sự cố đường dây 110 kV và một vụ sự cố hư hỏng máy cắt tại trạm biến áp 110 kV Minh Hải. Xảy ra 315 vụ sự cố lưới điện trung áp, bao gồm các sự cố thoáng qua, sự cố kéo dài của đường dây, trạm biến áp và thiết bị. Trong đó, 245 vụ sự cố tài sản điện lực, 70 vụ sự cố tài sản khách hàng. Tổng số vụ sự cố trung áp năm 2021 giảm 64 vụ so với năm 2020, tương đương mức giảm 17%. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sự cố lưới điện trung hạ áp tổng công ty giao, thực hiện 321 trên 329 vụ, tương ứng với 97,6%. Trong năm 2021, công ty tiếp tục tăng cường sử dụng camera ảnh nhiệt đối với lưới điện tài sản điện lực và tài sản khách hàng được 86.273 vị trí, phát hiện được 375 điểm phát nhiệt, đã thực hiện xử lý phát nhiệt với vị trí phát nhiệt trên, còn lại 30 điểm phát nhiệt trong khoảng từ 15 đến 60 độ C đang được theo dõi sử dụng thiết bị đo phóng điện cục bộ cáp ngầm trung thế, thiết bị điện và cách điện trên đường dây đã thực hiện đo phóng điện với 25.834 lượt đầu cáp và tổ trung thế, phát hiện mới 52 vị trí đầu cáp, tổ trung thế có hiện tượng phóng điện ở các mức độ, thực hiện xử lý với 73 trên 110 vị trí. Đo phóng điện với 7.254 vị trí trên đường dây và trạm biến áp, kiểm tra pi đi với 40 quả sứ đã phát hiện phóng điện, phát hiện mới 54 sứ, chuỗi cách điện khác có hiện tượng phóng điện đã kết hợp lịch cắt điện thực hiện kiểm tra xử lý với 58 trên 123 xứ hay còn gọi là chuỗi. Công ty đã thực hiện 781 phiên vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao trên lưới điện 110 kV và trung áp, góp phần giảm nguy cơ sự cố do phóng điện gây ra, vượt 34% so với kế hoạch tổng công ty giao thực hiện 494 phiên thi công hotline, trong đó 333 phiên thực hiện trên lưới điện tài sản điện lực và 161 phiên trên lưới điện tài sản khách hàng, đạt 118% kế hoạch giao sử dụng thiết bị đo dòng dò online chống xét van, đo được 2.511 bộ chống xét van trong tổng số 3.970 bộ theo kế hoạch đạt 63,2%, trong đó phát hiện 161 quả chống xét van có dòng dò cao bất thường đã thực hiện thay thế được 94 trên 161 quả. Sử dụng thiết bị bay flycam và camera siêu zoom để kiểm tra trên lưới điện, phát hiện và xử lý dứt điểm các vị trí có hiện tượng bất thường. Trong năm, toàn công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, không có tai nạn lao động ba lớn về công tác đầu tư xây dựng sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Trong năm 2021, công ty được giao kế hoạch đầu tư xây dựng với quy mô chủ yếu là xây dựng mới 2,5 km đường dây 110 kV, một trạm biến áp 110 kV, giai đoạn 1 lắp một máy 58 km đường dây trên không và 10,5 km đường dây cáp ngầm trung thế, 153 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 49.810 kVA. 26,6 km đường dây 0,4, cải tạo 16,5 km đường dây trung thế, 89,7 km đường dây 0,4, lắp đặt 9.600 kVAR, tụ bù trung thế, 33 recloser, giải ngân đạt 99,8%, quyết toán 37 trên 36 dự án đạt 102,7% triển khai 82 hạng mục sửa chữa lớn, trong đó 13 hạng mục sửa chữa thuộc lưới điện 110 kV, 59 hạng mục chung hạ thế, 10 hạng mục sửa chữa thiết bị, kiến trúc, công nghệ thông tin, đã sửa chữa 174 km đường dây, trong đó có 56,8 km đường dây trung thế và 117,2 km đường dây hạ thế thay thế 1.002 cột hỏng thấp không đảm bảo vận hành, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo công tác vận hành và giảm tổn thất điện năng. Thực hiện quyết toán đạt 99,95% kế hoạch vốn tổng công ty giao. Thực hiện 102 hạng mục sửa chữa thường xuyên, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, lắp đặt bổ sung và thay thế 300 bộ tụ bù hạ áp đường dây 0,4 kV với tổng công suất 9.000 kVAr. Bên cạnh đó, để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, công ty đã thực hiện chỉnh trang lưới điện 0,4 kV và hòm hộp công tơ được 136 trạm biến áp phân phối, đã thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột ngành điện được 29,78 km đường dây. 4. Lớn về công tác quản trị doanh nghiệp, năng suất lao động theo điện thương phẩm thực hiện 6,55 triệu kWh trên một lao động, đạt 102,02% so với kế hoạch giao là 6,42 triệu kWh trên một lao động. Năng suất lao động theo khách hàng thực hiện là 590 khách hàng trên một lao động, đạt 97,04% so với kế hoạch giao của tổng công ty. Kế hoạch giao là 608 khách hàng trên một lao động. Công ty đã áp dụng trả lương theo KPI đối với các phòng chức năng, trung tâm, điện lực, đội hotline và đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, đánh giá đúng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của các đơn vị và cá nhân người lao động, tạo động lực, tính tự giác và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với công việc được giao Thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 đạt 24,1 triệu đồng một người một tháng, đã bao gồm dự kiến quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 và bao gồm cả lương sản xuất kinh doanh khác. Năm 2021, công ty đã tổ chức 110 lớp đào tạo bồi huấn cho 16.420 lượt người tham gia, trong đó có 56 lớp trực tuyến với 13.840 lượt người. 54 lớp tập trung với 2.580 lượt người, tổ chức kiểm tra sát hành nghề với 224 người, thi giữ bậc 157 người, thi nâng bậc 58 người cho công nhân viên các nhóm nghề, kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin theo vị trí chức danh công việc là 534 người, kiểm tra định kỳ quy trình kinh doanh 562 người, kiểm tra định kỳ quy trình an toàn điện với 592 người. Về công tác tài chính, Tổng chi phí hoạt động điện đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 9.078,54 tỷ đồng, tăng 15,17% so với năm 2020. Trong đó, chi phí biến động là 173,75 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2021, bằng 73% chi phí biến động cùng kỳ năm 2020 là 237,8 tỷ đồng chi phí phân phối điện bình quân năm 2021 là 224,43 đồng trên 1 kWh, đạt kế hoạch giao, giảm 33,62 đồng trên 1 kWh so với năm 2020. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh khác trong năm 2021 đạt 41,996 tỷ đồng, đạt 102,26% kế hoạch, lợi nhuận ước đạt 3,360 tỷ đồng, đạt 102,28% kế hoạch lợi nhuận tổng công ty giao. Năm 2021, công ty thực hiện tốt công tác thanh xử lý vật tư tồn động, kém mất phẩm chất, cụ thể thực hiện 3 đợt thanh xử lý vật tư, tài sản với tổng giá trị sổ sách của vật tư thiết bị thu hồi là 6,4 tỷ đồng. Năm lớn về công tác chuyển đổi số, năm 2021, công ty Điện lực Hưng Yên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong công tác chuyển đổi số. Một số kết quả thực hiện tiêu biểu cụ thể như sau. Một nhỏ trong công tác số hóa dữ liệu. Công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng, công ty đã hoàn thành bước 1 là ra soát hiện trường và số hóa dữ liệu vào Smith, được 4.232 trên 4.232 trạm biến áp, đạt 100%. Thực hiện bước 2 dán tem khách hàng đạt 72,03%, dán biển cột đạt 78,17%, dán biển an toàn đạt 85,07%, treo biển lộ đạt 49,09% và xác định pha ngoài hiện trường đạt 100%. Số hóa hợp đồng mua bán điện, công ty đã số hóa xong 100% số lượng hợp đồng sinh hoạt theo kế hoạch đã đăng ký với tổng công ty là 395.228 hợp đồng. Hiện nay, công tác phát triển khách hàng mới được công ty thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Triển khai phương pháp sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng vận hành CBM, công ty đã triển khai nhập liệu trên phân hệ CBM trên PMIS đối với 11 loại thiết bị trung áp, 5 đường dây trung áp, 2 đường dây 110 kV làm thí điểm trong năm 2021, triển khai phần mềm quản lý máy biến áp, Công ty tiếp tục duy trì vận hành song song hai hệ thống quản lý máy biến áp, trong đó đối với phần mềm của công ty đã được nâng cấp, bổ sung một số module trên tính năng mới đáp ứng nhu cầu quản lý như nâng cấp công thức tính toán mang tải, lệch pha theo công thức vận hành mới, bổ sung các module tính toán, báo cáo tình hình vận hành TI, bổ sung module quản lý đo xa theo trạm biến áp công cộng, Công ty chính thức vận hành hệ thống KPI cá nhân trên nền tảng web từ tháng 3 năm 2021. Toàn bộ các đơn vị trực thuộc đã thực hiện ban hành đánh giá KPI đơn vị và cá nhân trên phần mềm từ tháng 11 năm 2021. Phần mềm được nâng cấp thêm phiên bản chạy trên nền tảng mobile và triển khai tới các đơn vị đáp ứng công tác vận hành, tra cứu, đánh giá mọi lúc, mọi nơi. Công tác chuẩn hóa hồ sơ nhân sự trên hệ thống HRMS công ty đã xây dựng phương án số 2310 PA-PCHI ngày 17 tháng 8 năm 2021. Đến nay, số hồ sơ được số hóa đạt 85,19%, dự kiến hoàn thành trước 3 tháng so với kế hoạch tổng công ty giao. Hai nhỏ, về áp dụng công nghệ mới và tự động hóa trong sản xuất kinh doanh. Công tác triển khai tự động hóa lưới điện trung áp DMS – công ty đã thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu và chạy thử nghiệm thực tế thành công 3 mạch vòng trung áp. Đơn vị đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu 14 mạch vòng đồng bộ với 5 dự án đai chia đa nối năm 2021 và đưa vào vận hành thử nghiệm. Công tác quản lý đo xa, công ty đã lắp đặt và khai thác sử dụng đo xa qua hệ thống công tơ điện tử là 303.161 điểm đo, Bên cạnh đó, để nâng cao tỷ lệ kết nối và chất lượng dữ liệu công tơ điện tử thu thập qua DCU theo từng trạm biến áp, công ty đã ban hành phương án số 2501 PA PCHI ngày 7 tháng 9 năm 2021. Theo đó, từ năm 2022, công ty sẽ giao KPI theo tỷ lệ kết nối và chất lượng dữ liệu công tơ điện tử theo từng trạm biến áp công cộng, tương tự như tổn thất. Ba nhỏ, về công tác hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin. Năm 2021, hạ tầng hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin như hệ thống máy chủ trên máy chạm, các trang thiết bị công nghệ thông tin, hội nghị truyền hình, các hệ thống mạng như mạng LAN, mạng WAN, mạng viễn thông, vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo sẵn sàng phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Cụ thể, Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng xong các tuyến cáp quang và thiết lập mạch vòng bảo vệ 1 cộng 1 cho các đơn vị sản xuất và 15 trên 15 trạm biến áp 110 kV về trung tâm điều khiển xa với khối lượng quản lý vận hành là 502,89 km đường dây cáp, hệ thống đáp ứng tốt cho sản xuất kinh doanh và điều hành lưới điện. Năm 2021, công ty tiếp tục trang bị, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo công tác vận hành tại các đơn vị bốn nhỏ về công tác an toàn thông tin. Công ty đã triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Tổng công ty về lĩnh vực an toàn thông tin. Trong năm 2021 đã đảm bảo hệ thống mạng IT-OT, hoạt động an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố mất an toàn an ninh thông tin tại công ty và các đơn vị. Năm nhỏ trong công tác đào tạo, công ty đã xây dựng 123 chuyên đề trên 184 bài giảng bằng video, trong đó có 39 video bài giảng lý thuyết, 145 video bài giảng thực hành, tạo thành kho bài giảng cho cán bộ công nhân viên học tập trực tuyến. Sáu nhỏ, trong công tác truyền thông, công ty đã thực hiện 39 lượt tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có 25 lượt đăng trang điện tử của đơn vị, 7 lượt đăng trang điện tử của tổng công ty và được chia sẻ trên fanpage tổng công ty và của công ty, 7 lượt đăng tải tin bài bởi các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Bảy nhỏ, trong công tác đổi mới sáng tạo, công ty xác định đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và góp phần tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2021, công ty được Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng 6 ý tưởng cho 4 cá nhân vì đã có đóng góp ý tưởng hoàn thiện hệ thống phần mềm dùng chung của tập đoàn. Hai đề tài khoa học công nghệ được Tổng công ty giao nhiệm vụ triển khai. Một sáng kiến được Tổng công ty công nhận Ngoài ra, công ty có 18 đề tài được công nhận sáng kiến hợp lý hóa sản xuất cấp công ty. Trong cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng kiến chuyển đổi số trên Facebook Đồng nghiệp EVN, công ty đã có 88 ý tưởng sáng kiến được đăng bài dự thi trên Facebook của EVN. Kết quả có 3 ý tưởng chuyển đổi số đạt giải của cuộc thi. Phần 2. Triển khai nhiệm vụ và mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2022. Một lớn về mục tiêu, năm 2022, Công ty Điện lực Hưng Yên quyết tâm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tổng công ty giao với một số mục tiêu cụ thể là 1. Cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 2. Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện tổng công ty giao năm 2022 số vụ sự cố 110 kV và trung áp đạt chỉ tiêu giao. Riêng số vụ sự cố trung áp giảm ít nhất 15% so với năm 2021, không để xảy ra sự cố cháy nổ, cháy máy biến áp tại các trạm biến áp 110 kV. 3. Tổ chức vận hành và xử lý sự cố lưới điện đúng theo quy trình, quy định của ngành và của công ty, không vi phạm quy trình, không xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh, vận hành an toàn ổn định trung tâm điều khiển xa và các trạm biến áp không người trực. 4. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh tổng công ty giao về điện thương phẩm lớn hơn 5,6 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất nhỏ hơn 3,2%, chỉ tiêu tiếp cận điện năng nhỏ hơn hoặc bằng 5 ngày làm việc, thu nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch, Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt trên 98%. Tỷ lệ tiếp nhận, xử lý yêu cầu khách hàng đúng thời hạn quy định đạt trên 97%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt trên 98%. Thay định kỳ 66.519 phương tiện đo đếm, thay 154.732 công tơ cơ khí một pha bằng công tơ điện tử một pha. Doanh thu sản xuất khác đạt trên 40 tỷ đồng. 5. Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch chương trình của tập đoàn, tổng công ty và nghị quyết số 116 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Đảng ủy và kế hoạch 1691 ngày 18 tháng 6 năm 2021 về công tác chuyển đổi số của Công ty Điện lực Hưng Yên giai đoạn 2021-2022. 6. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm lao động để tăng năng suất lao động, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động tăng so với năm 2021. 7. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn của Tổng công ty giao. Đảm bảo hoàn thành tiến độ các dự án, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực lựa chọn nhà thầu. Đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Giải ngân đầu tư xây dựng đạt 100%, quyết toán các dự án hoàn thành đạt hoặc vượt kế hoạch công nợ xây dựng cơ bản luôn thấp hơn kế hoạch giao. Hai lớn về các giải pháp thực hiện, một nhỏ công tác quản lý kỹ thuật, vận hành và an toàn vệ sinh lao động. Sớm xây dựng, ban hành chương trình thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, chỉ tiêu sự cố lưới điện và các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật vận hành năm 2022 giao các đơn vị để thực hiện triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cung cấp điện tỉnh Hưng Yên năm 2022, đặc biệt đối với kế hoạch ngừng cấp điện để thực hiện các công việc trên lưới theo từng tháng. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý vận hành lưới điện 110 kV, khắc phục triệt để các khiếm khuyết theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo lưới điện 110 kV vận hành an toàn tin cậy. Hai nhỏ, giải pháp trong công tác kinh doanh điện năng – tiếp tục duy trì công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo và các tiểu ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng, đảm bảo đồng bộ các giải pháp tổn thất điện năng từ đầu tư, quản lý vận hành, kinh doanh. Xây dựng kế hoạch công tác tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng tại các điện lực, tập trung kiểm tra công tác quản lý tổn thất điện năng và lập báo cáo tổn thất điện năng tại từng điện lực, công tác giao khoán, quản lý vận hành, giao chỉ tiêu tổn thất điện năng tại các điện lực đến từng tổ đội tiếp tục phát động phong trào thi đua giảm tổn thất điện năng ở các trạm biến áp công cộng, khai thác hiệu quả hệ thống thu thập số liệu từ xa, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, chống lấy cắp điện, để nhanh thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử kết hợp chỉnh trang lưới điện 0,4 kV tại các khu vực có sản lượng lớn và tổn thất điện năng cao. Xây dựng chương trình quản lý giá bán điện cụ thể, bám sát thông tư về giá, thực hiện bán giá đúng đối tượng sử dụng theo quy định hiện hành tiếp tục duy trì số lượng khách hàng tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian, khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đặt kế hoạch giao. Thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát, mua bán điện năm 2022 của Tổng Công ty Giao. 3. Về công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Ba nhỏ, công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Về công tác đầu tư xây dựng, tiếp tục đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, không đưa ra các điều kiện hạn chế nhà thầu, gia tăng tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu nhằm nâng cao tỷ lệ tiết kiệm. Khi ký hợp đồng cần gắn trách nhiệm của nhà thầu trong từng bước thi công dự án, đồng thời có chế tài xử lý khi nhà thầu chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng và an toàn trong thi công. Công tác giao nhận mặt bằng công trình phải được tư vấn cắm mốc chi tiết trên thực địa, yêu cầu các nhà thầu xây lắp phải đo đạc và hoàn công tuyến trước khi thi công. Đối với các nhà thầu giám sát, cập nhật đầy đủ kịp thời hình ảnh lên phần mềm iSmith 2.0 để tiến tới thực hiện quản lý giám sát, nghiệm thu, quyết toán dự án điện tử. Đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ quyết toán ngay khi hoàn thành khối lượng theo hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ ngay sau khi nghiệm thu chuyển bước về công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, tổ chức thực hiện triển khai ngay 39 hạng mục đã được Tổng Công ty tạm giao, phấn đấu thi công xong 100% các hạng mục này trước ngày 31 tháng 3 năm 2022, hay toán xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2022 xây dựng kế hoạch sửa chữa thường xuyên, chỉnh trang hòm hộp công tơ sau các trạm biến áp cho các đơn vị thực hiện, ưu tiên xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn và có tác động làm giảm tổn thất điện năng – tận dụng tối đa vật tư thu hồi chưa sử dụng tại kho công ty để tiết kiệm chi phí. 4. Nhóm giải pháp chuyển đổi số Ngoài các giải pháp triển khai theo định hướng chỉ đạo của tổng công ty, công ty tập trung thực hiện triển khai các giải pháp cụ thể như tiếp tục duy trì thực hiện phương án 1289 ngày 1 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn khác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có liên quan để đảm bảo cơ sở dữ liệu dùng chung CMIT 3.0 được chính xác góp phần nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, vận hành và dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện. Tăng cường giao dịch với khách hàng trên không gian số, cấp điện, phát triển khách hàng điện tử, triển khai hóa đơn tiền điện và các hồ sơ dịch vụ điện sử dụng mã QR code. Triển khai nâng cấp công tác quản lý hệ thống đo đếm bằng mã vạch QR code nghiên cứu triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu tiền điện qua web.nợ chấm online trong đó khảo sát, đánh giá và đề xuất nâng cấp phần mềm để thuận lợi cho công tác thu, nộp và thí điểm áp dụng mã QR code để nhận diện khách hàng. Phối hợp với công ty công nghệ thông tin bổ sung các tính năng module của phần mềm quản lý máy biến áp để đảm bảo thống nhất vận hành trên một hệ thống quản lý máy biến áp của tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh khai thác, vận hành hiệu quả một số phần mềm như HRMS, office quản lý KPI cá nhân tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý và xử lý sự cố của tổ đo xa công ty đảm bảo tỷ lệ kết nối đối với các điểm đo đầu nguồn, các trạm biến áp phân phối đạt và vượt kế hoạch tổng công ty giao từ 2 đến 3%. Phấn đấu tổ chức công tác thay thế công tơ điện tử sau trạm biến áp công cộng đảm bảo nguyên tắc công tơ điện tử cùng chủng loại, tương thích về công nghệ thu thập dữ liệu và nhà cung cấp đã được công ty triển khai theo phương án số 2501 tiếp tục thực hiện các giải pháp an toàn bảo mật thông tin theo chỉ đạo của Tổng công ty đối với hệ thống IT, OT và các phương án đầu tư xây dựng năm 2022 được phê duyệt phát động các phong trào thi đua tìm kiếm ý tưởng đổi mới sáng tạo trong công việc, công tác sáng kiến của công ty, đồng thời tổ chức khen thưởng khích lệ động viên kịp thời các đơn vị cá nhân có nhiều ý tưởng sáng kiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn tại công ty. Ban lớn kiến nghị đề xuất Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị và phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia A0 để có phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong mùa nắng nóng năm 2022. Chỉ đạo các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ các dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV thuộc kế hoạch năm 2022 như dị sử Quái Châu 2, Nhân Hòa, Ngọc Long, Lý Thường Kiệt, đường dây 110 kV Hưng Yên, Hòa Mạc. Đề nghị các ban quản lý dự án thường xuyên giả soát để đảm bảo đóng điện các đường dây 110 kV sau trạm biến áp 220 kV Yên Mỹ, đường dây 110 kV Phố Cao, Hưng Hà, đồng bộ với tiến độ các trạm 220 kV Yên Mỹ, 220 kV Phố Cao, Tiếp tục bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án, công ty đã lập trình Tổng Công ty phương án đầu tư sửa chữa lớn, dự án mạch vòng và đa chia đa nối, dự án xuất tuyến sau các trạm biến áp 110 kV mới xây dựng, đề án giảm tổn thất điện năng 2022, sửa chữa lớn lưới điện 110 kV trang cấp bổ sung các thiết bị phục vụ công tác phương pháp sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng vận hành CBM lưới điện. Năm 2022, Tổng công ty giao chỉ tiêu thực hiện 25% khối lượng đối với cáp lực chống xét van, cầu trì tự rơi, máy biến áp phân phối, đường dây trung áp 50% đối với đường dây 110 kV. Để thúc đẩy tương tác trên không gian số, ngoài việc thực hiện một số chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, đề nghị tổng công ty hỗ trợ công ty các công cụ thống kê tổng hợp số liệu chỉ tiêu trong lĩnh vực này, cụ thể như quản lý được khách hàng cài đặt sử dụng app chăm sóc khách hàng, giúp công ty chủ động có kế hoạch tương tác với khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và thúc đẩy tương tác trên không gian số. Theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hồ sơ công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên được lưu trữ lâu dài qua nhiều năm để phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, thuận lợi trong công tác quản lý, tra cứu hồ sơ tài liệu, đề nghị tổng công ty đề xuất tập đoàn bổ sung nâng cấp hệ thống iSmith 2.0 trong lộ trình 2021-2022 cho phù hợp với công tác số hóa hồ sơ công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên của các đơn vị. Trên đây là báo cáo tóm tắt tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2022 và một số kiến nghị đề xuất của công ty Điện lực Hưng Yên với tổng công ty. Hội nghị rất mong nhận được sự đóng góp, đề xuất các giải pháp hữu hiệu của các vị đại biểu, đặc biệt là sự chỉ đạo của lãnh đạo tổng công ty để công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững lá cờ đầu trong tổng công ty Điện lực miền Bắc Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.